không cái này, cái này qua xong tí nó mờ cơ mà sống cơ mà cái này còn cái này là thóc sống thóc sống cái này là chín chưa chín rồi cái này chín rồi như nhưng mà phải xong cái này nó xanh chín nó lại không xanh à cái cái này nó xanh tái cái này, cái là xanh cho nên không xanh à cái đấy chết close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left Vấn đề được nữa Để có ai mình mà để Đầy người lấy thì ông lấy tôi đi tôi để hộ cho rồi lấy ngay về làm cốm luôn nhau ơi khi mà Giang với anh Sơn và mọi người đã dừng chân ở đèo Khao Phạ à, ờ, check in điểm chỗ dù lượn thì hiện tại à, thời tiết khá là mưa Nên đây thì anh em mới đến ờ, điểm du lịch đồi mâm xôi đây mọi người có để ý đây từ đây lên đồi mâm xôi thì là ngã ba cầu ba nhà đây mọi người sẽ đi lên trên con đường này cách khoảng 1,1 km nữa thì mình sẽ lên đến nơi Hiện tại thì thời tiết ở trên này đang mưa và mùa này thì ờ, đang mùa bắt đầu bước vào du lịch ấy. Thì uh, chuẩn bị uh, mùa 2 tháng 9 này trên này người ta sẽ tổ chức nhảy dù mọi người ạ. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực đồi Mâm Xôi, thuộc huyện Mùi Cung Trải, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì Giang có mấy đứa cháu rất là xinh gái ở đây thì, Mấy đứa cháu đây cũng học lớp 4 rồi Và đứa cháu hôm nay sẽ dẫn Giang với lại anh Sơn với lại à, anh em à, đi tham quan cũng như là cái lần đầu tiên anh Sơn trải nghiệm ở trên này thì à, anh lên đây chụp ảnh rất là nhiều rồi nhưng mà trong thời gian tới ngày mùng 2 tháng 9 ấy thì sẽ có mùa lúa chín rất là đẹp luôn ấy thì hôm nay là Giang cũng muốn là lên đây đưa anh Sơn đi chơi và mọi người đi chơi để giới thiệu cho mọi người biết về cái khu vực đồi mâm xôi này và nó thuộc cái địa điểm có view rất là đẹp đấy giờ các cháu đi với chú nhở để giới thiệu cho mọi người biết nhở đây phía bên này Caramen cho mọi người à, cùng à, theo dõi đây Ở phía bên này là cái đồi mâm xôi nhá mọi người nhá Ở phía xa xa bên kia Khi nào mà chín ấy thì à, đồi mâm xôi rất là đẹp Còn ở phía bên này ấy Phía bên này là cái đồi hoa tam giác mạch Còn đi, đi xa xa phía bên này thì cho mọi người xem ruộng bậc thang một chút nhỉ à, Anh Sơn đang sống ảo mọi người đây quay cho mọi người Anh Sơn giống rất giống bố bản nhá để như này này thì nó mới ngang được cái xe chứ đúng không rồi xin chào mọi người đấy. Ờ, à, xin chào mọi người nhá đấy cũng như ờ, rất là nhiều người hỏi anh Sơn vì sao không lên kênh Sa Trường Giang TV thì anh Sơn nói đi lý do vì sao trong là từ này cũng bận đấy bận uh, cũng như hoàn cảnh ở trên Hà Giang hỗ trợ bên tượng ở dưới bệnh nhi nhiều ấy công ty đi lại nhiều không không thời gian cũng bận lắm bây giờ hỗ trợ mấy người nên là không ít ít thì xuất hiện trên kênh đấy thế là đấy là lý do vì sao mà anh Sơn không xuất hiện trên kênh với lại là Giang thì đa số là đi ờ, quay về du lịch thì Giang cũng muốn dành một thời gian cho bản thân mình để có một sự trải nghiệm thì cũng thời gian 2 3 năm mình dành hết cho bà con rồi thì đôi khi mình phải dành cho bản thân mình đấy là cũng dành cho anh Sơn là mấy khi lên Yên Bái mà đi thăm đồi mâm xôi như này là anh em ờ, đi trải nghiệm hai là lên ăn dằm rằm tháng 7 Đấy anh Sơn cứ đi chụp ảnh thoải mái đi ừ. Đấy thì ừ. tí nữa sẽ giới thiệu cho anh Sơn sau ở dưới này Do là thời tiết ở trên này mưa Nên buổi chiều khá là tối mọi người ạ giờ thì uh, à, Giang với anh Sơn với tất cả mọi người là sẽ đưa mọi người xuống dưới này để tham quan Này nhìn anh Sơn đúng là bố bản rồi Chất luôn bẩn lắm xuống nó sát được nhỉ xuống được mà anh sơn hả xuống được mà đi cẩn thận nhá anh sơn nhá không hỗ trợ. em em không không ờ, hỗ trợ đâu đấy <laughs> ôi dồi ôi chỗ này sâu làm thì còn thấy ờ, lông sôi đâu quên không sắn quần mưa lên. quá mọi người đây này mưa vẫn còn đang chảy này Ôi ờ, lấy cỏ phải muộn thế Thế mọi người mà lên ờ, trên Tây Bắc Giang muốn đi du lịch Để biết đồi mâm xôi địa chỉ nào thì mình có thể liên hệ cho Giang nhé ừ. à. Giang sẽ đưa mọi người đi chơi nhiệt tình Chào anh nhá Chào anh Giang Ừ Đang đi ờ, đâu ấy Thế à Lâu quá Lâu lắm rồi anh nhỉ à. Ở đây khỏe không đây là anh trai của của giang đấy ngày xưa ở ờ, trước mừng em nhé. vâng. à đây cắt cỏ bò à cho cho anh à được. À. anh đưa anh em à, hà nội lên ờ, để đi ờ, chụp hình thích chụp cảnh ấy Ờ. quá không gặp ờ. Hôm nào rảnh nhà anh em mình gặp nhau sau nhỉ? Vâng, ờ, anh đi đây, đây một chút nhé. Đây, mọi người có thể ra đây trò chụp ảnh này Thứ hai là có cái mùa hoa tam giác mạch ấy Người chụp ảnh quá đẹp luôn Ở phía xa xa bên kia mọi người sẽ nhìn đến đồi mâm xôi nhá Tiếc là cái thời tiết ngày hôm nay thì nó lại mưa mọi người ạ Nếu không mưa thì rất là đẹp luôn Vâng. Một chút nữa thì ờ, Giang sẽ nó, quay nó gạch ờ, một số biết cảnh ờ, flash cam trên này cho mọi người cùng xem Không biết là còn nhìn thấy không ấy Đúng cái lều tối mà sáng lắm Đây mọi người có để ý này khói đang bắt đầu bà con đốt dơm này khói bay đẹp không? Quá đẹp luôn Giờ là cũng khá là tối rồi mấy anh em chắc là phải lên trên huyện nghỉ giờ mình cũng ờ, tranh thủ lên ờ, ghi hình một chút flycam trên cao cho mình cùng xem anh sơn đẹp trai nhỉ đẹp trai bẩm sinh từ trong trứng đẹp trai sẵn rồi đúng không Ui. Do là buổi chiều hôm qua mấy anh em mình có lên muộn một chút Nên là cái thời tiết khá là tối Giang không thể quay cái cảnh phải lấy cam trên cao cho mọi người cùng xem là cái đồi mâm xôi Thì à, sau đó anh em lại di chuyển lên à, trên huyện để ngủ Sau khi mà ngủ nghỉ xong thì buổi sáng hôm nay anh em mình lại lên cái đồi móng ngựa này này Khu vực này thì à, cũng thuộc ngay trung tâm huyện thôi Thuộc xã Mồ Dê, huyện Mộc Căng Chải, tỉnh Yên Bái đứng ở ờ, vị ờ, trí này thì ờ, mọi người có thể để ý là ở dưới này là có mấy cái thử dụng bậc thang đây nhưng mà không chưa phải là đồi móng ngựa đâu à, Giang thấy là mọi người đang trồng những cái lúa màu tím để người ta có thể khắc lên cái chữ này hình này đấy xung quanh đây thì có mấy chị đang đan quần áo thổ cẩm của người đồng bào hơ mông ở trên này này ở đây là khu vực để xe người trông giữ xe ở đây Đấy, đây là khu vực nó cũng bán à, vé vào cái mùa du lịch nhất là mùng 2 tháng 9 ấy, lên trên này mọi người có thể à, tham quan và mùa thứ chín khá là đẹp để mà chụp ảnh check in bức ảnh Ở ờ, cô đan này thì bao bao nhiêu lâu được một cái áo không biết không biết à à như là mất bao nhiêu thời gian đấy ví dụ mấy tháng hoặc là bao nhiêu ấy thì à, được một cái áo bình thường như này không biết à không biết à Ừ. thầy cô là không không biết là bao nhiêu thời gian mới được một cái áo nữa bây giờ mình sẽ đưa mọi người xuống dưới này nhé để à, tham quan à. mình em mình đang ở dưới rồi anh sơn với lại uh, bạn của anh sơn đó ở đây mọi người có thể thuê những cái bộ trang phục của người đồng bào hơ mông để mọi người có thể mặc và chụp ảnh ngày thường thì uh, lên đây thì uh, đang nghĩ là cũng ít người thôi nhưng mà đến một mùa du lịch cả mùng 2 tháng 9 này rất là đông luôn đây có cả cái uh, biển hiệu số điện thoại để cho mọi người thuê trang phục luôn này cho thuê trang phục chụp ảnh nam nữ đây là khu vực mà cháu em đấy lo cho thuê đây và có nhà vệ sinh luôn còn ăn uống thì à, Giang chưa biết là như thế nào Trên này mọi người có thể lên đây Quen biết thì à, không sao mọi người có thể là hỏi thăm bà con đồng bào ở đây Xem là mọi người là có gà bán hay không thì mọi người mua Của người dân trực tiếp luôn Sau đó mọi người ngồi nướng đây Và thưởng thức Chưa Giang nghĩ vào cái mùa đấy thì mọi người lên đây để uh, Gọi là camping để cắm trại ấy Thì rất là tuyệt vời luôn để cảm nhận được cái không khí thứ nhất là vào buổi sáng bình minh thì các nhiếp ảnh gia ấy, người ta hay lên đây để người ta đón được những khoảnh khắc ờ, đẹp nhất những bức ảnh hình đẹp nhất ở phía bên kia giang thấy là có mấy ờ, cô ờ, đi du lịch lên trên này để chụp hình Vâng, các cô các bác ờ, ở đây ờ, rất là thích thích cái đồi móng ngựa này luôn Nhưng mà bình thường mọi người còn nhìn lúa xanh thì nó không được ờ, đẹp lắm nhưng mà để mà cái mùa lúa chín thì nó vàng mà một lúc đầu khi mà hoàng hôn đấy chính diện là cái mặt trời hoàng hôn nó sẽ lặn từ phía bên kia phía tây mà khi mà nó lặn chìm trong bắt đầu gần 5 giờ 6 giờ chiều thì có những bức ảnh mà mọi người chụp từ đây xuống này nhìn rất là là phê luôn rất là đẹp luôn đây cho mọi người nhìn thấy đúng ờ, cái hình bóng ngựa luôn nhá không sai một tí nào còn cái ờ, phía bên này là cái móng ngựa à, vành móng ngựa cô lên đây đông lắm các bác lên đây chụp ảnh chào ờ, các bác các cô nhá chị nhá anh ờ, đây là ờ, chắc là đoàn lên Hà Nội ờ, lên đúng không? Tham quan không? Các bác đây là dưới Hà Nội tận đâu ạ? Em tận đúng em à đây ạ. Dạ, à. Cho anh đi nhờ cái. Đúng không? Dạ. Sơn chụp cho anh Sơn. Ra dạ, bóng ngựa chụp. Hả? Ra ngựa. Móng móng ngựa đây còn gì nữa còn là móng ngựa nữa hả chỗ nào nữa cái chỗ mà chưa bóng ngựa là bên khác cái này là khác có hai cái anh ạ cái này là cái bóng ngựa của hoàng hôn cái đằng sau này là bóng ngựa của bình minh à, bình minh ấy, đúng rồi bình đây là hoàng hôn mà em đang nói hoàng hôn mà có nghĩa là khi mặt trời nó lặn lên đường này còn bình minh nó lên là anh phải chăm bên kia cái móng ngựa bên này đúng rồi đúng rồi ừ. chỗ nó hẹp đây, đây, đây. nhưng mà thường thường là chỗ này là chỗ đẹp nhất bên kia bên này chứ không chỗ này là buổi buổi chiều tà ấy nó lên nó mới à, nó lúc mà nó mới xuống hoàng hôn xuống ấy anh chụp được cái khoảnh khắc ấy mọi người đứng đấy chứ còn lấy à, lúc mà đang đang nói về cái móng ngựa này này có trò chuyện các cô các cô các bác là ở dưới hà nội đoàn nói chung là mọi người đa số ở dưới xuôi đó, nó phải vào mùa lúa chín ấy, khi mà nó cao lên ấy thì nó là đẹp và mọi người nếu mà muốn chụp ảnh đẹp thì mọi người phải đứng ở vị trí này này Sút cao này lên lên vị trí này thì rất là đẹp Đó là mặt trời nó lặn phía tây mà nhìn rất là đẹp Đây mọi người đứng ở vị trí này này Thường các nhiếp ảnh gia là người ta hay đứng ở những cái uh, sử dụng bằng thang này người ta săn ảnh Còn phía bên này Đây đây bên này đây đây, thì để mọi người sẽ đón bình minh là nó sẽ từ ờ, phía đông mọc lên mà, mà mặt trời mọc phía đông mà nó hửng nên là lúc đấy mọi người sẽ, sẽ đợi cái khoảnh khắc đấy còn buổi chiều ấy đây đây mọi người sẽ lấy lấy từ đây chụp từ đây đứng ở vị trí anh sơn này bắt đầu người chụp rất là đẹp để mà cảm nhận cái không khí ngày mùng 2 tháng 9 ấy trực tiếp mọi người lên đây thì mới biết được là cái du khách lên đấy rất là đông hai là các nhiếp ảnh gia thì tập trung mình phải xếp hàng ở đây thì đúng không anh đến ngày mùng hai tháng 9 là các nhiếp ảnh gia chụp ảnh thì thôi rồi không có chỗ mà không chỗ chỗ để mà đứng luôn <laughs> để mà chụp có nghĩa là ai cũng muốn đợi ở cái lúc hoàng hôn nó xuống để bắt được những cái bức ảnh nó đẹp ấy thì nó như thế nó mới đẹp thôi cái còn bình thường thì uh, mọi người lên đây như ngày này mọi người chỉ nhìn được như này thôi cái quan trọng là mọi người phải những nhiếp ảnh gia người ta hay đợi khoảnh khắc nhất là đợi hoàng hôn xuống đợi bình minh lên để người ta mới chụp và người ta hay ngủ ở quanh đây này ở trong đây là có các đồng bào người Hơ Mông người ta sẽ nghỉ trọ ở đây luôn tầm 6 à, giờ năm rưỡi là bắt đầu ánh bình minh lên đấy là rất là đẹp thì người ta sẽ chụp được khoảnh khắc đó bây giờ thì mình sẽ bay một chút flycam trên cao cho mọi người cùng à, theo dõi nhé close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow